Xin chào anh em à, ờ, Tiếp tục review về cái công nghệ cặp bạc bịp Hôm nay tôi xin giới thiệu với anh em về một cái ờ, sản phẩm công nghệ xoay xuyên đĩa Thì cái sản phẩm này Đi chơi thì anh em ờ, lúa đưa vào Cái đĩa này thì tôi đảm bảo với anh em rằng là không tan Anh em có thể đập ra thoải mái Có thể hơ lửa, có thể soi đèn Đấy. Chỉ cần có một cái tăng tích gì tôi sẽ đền cho anh em một đền 10 cho anh em thì cách dùng cái đĩa này anh em đi chơi em để sóc cái hoặc là anh em sẽ cầm cái đĩa này lướt qua cái ờ, camera ngụy trang thì cái camera ngụy trang đó tôi sẽ không đưa lên màn hình không đưa lên video để anh em có thể sử dụng được trong sân chơi em nào cần biết về thông tin về cái ờ, camera ngụy trang đó thì hiện tôi có số thoại trên hình bây giờ tôi sẽ review cho anh và trực tiếp test cái sản phẩm cho anh Đấy. thì đây là cái đĩa à, soi xiên này anh em này tôi sẽ bật đèn led để anh em à, kiểm tra qua đây đảm bảo với anh em là đĩa không hề có gì nhá rồi nhìn chưa không hề có gì này đấy ok chưa đây bát nữa mình sôi cả bát cho anh em luôn này Đấy. bao bát bao đĩa nhá khóa thì không có gì nhá đây Đấy. rẻ anh em này ba đen một trắng này Đấy. nhìn rất rõ nhá đôi anh em này Đấy. đôi này tứ thử anh em này tứ trắng này cực kỳ nét luôn em nhá sắp đôi anh em này túi đen anh em này túi đen nhá nhìn rất rõ này đấy Cái đôi này hay cái là công nghệ này là không hề tang này bát đĩa thành chín nhá quân cá thành chín nhá quân nào cũng bị nào được em nhá đấy đĩa thì hoàn toàn không tang anh em à, đập ra thoải mái anh em có thể lên cơ sở chúng tôi trực tiếp test hàng đập test thoải mái đấy, nếu mà có một cái à, công nghệ một có bất cứ một cái đồ tìm trong đĩa này tôi đảm bảo với anh em một đời mười cho anh em ba đi anh em này Đấy. tứ trắng này vâng rất là rõ ràng luôn đây là sản phẩm mới nhất hiện nay rồi Đấy, anh em mà sử dụng công nghệ này chơi thì không hề lo lắng không hề có tan gì cả bạn thành chín quay cũng thành chín luôn Đấy, anh em nào có nhu cầu về cái dòng đĩa thôi xuyên này thì tôi có số điện thoại trên hình anh em có thể lên tận cơ sở của tôi để tích thử hàng xin chào anh em